Xin chào các bạn, tôi là Tomato Hường, là người sáng lập của xcom.vn cũng là sáng lập của khóa học Clipline chuyên sâu uh, à, Chuyên cái Days Up trong khóa học này đã tạo ra rất nhiều người có doanh số từ vài trăm đô một tháng cho đến trên 15.000 đô mỗi tháng trên Clipline nói À, nói riêng và các kênh affiliate marketing nói chung mời các bạn tham gia vào cộng đồng setup top lên và đi bằng cách like fanpage setup top lên và đi và tham gia vào group vào đội nhóm setup top lên và đi để chúng ta cùng nhau tạo xây dựng phong cách sống tự do làm việc chỉ với một chiếc laptop và có thể là làm việc bất cứ đâu chỉ với à, một chiếc laptop ngồi Việt Nam có thể bán hàng bên kia bán cầu ha Ok, hẹn gặp lại các bạn trong đội nhóm Và các bạn mang thân đang tham gia vào trong group cùng cộng đồng Affiliate hành đầu Việt Nam hiện nay ha hôm nay Hương sẽ trao một phần